Những câu đố vui hài não 18 cộng, cấm nghĩ bậy. Câu đố 1. Tôi dài khoảng gần gang tay, được trang điểm bởi một tấm lông ở đầu. Tôi thường hoạt động trong một môi trường nóng, ẩm ướt với các thứ thịt. Khi hoạt động, tôi được đẩy tới đẩy lui nhịp nhàng. Khi xong việc, tôi thường để lại một lớp bọt trắng. Thường một ngày tôi hoạt động một tháng 3 lần, nhưng tiếc thay, có khi vài cả ngày tôi không được dùng tới. Tôi là cái gì? Đáp án, bạn trẻ đánh răng. Câu đố 2. Trên lòng dưới lông, tối lòng là một. Là cái gì? Đáp án, đôi mắt. Câu đố 3. Hai tay bưng lấy khư khư, bụng thì bảo dạ rằng cứ đút vào. Đút cho nó sướng làm sao? Rập lên, rập xuống nó trào nước ra, Đáp án, ăn mía. Câu đố 4. Băng gì không tan? Đáp án, băng vệ sinh. Câu đố 5. Cô gì hút máu? Đáp án, cô test. Câu đố 6. Cái gì ở con gái luôn ước? Đáp án, cái lưỡi. Câu đố 7. Trong các bộ phận trên thân thể con người, cái gì quan trọng nhất cho tình yêu? Đáp án, trái tim. Câu đố 8. Cắm vào rung rứt toàn thân, rút ra nước chảy từ chân xuống sàn. Hỏi chàng công tử giàu sang, cắm vào xin chớ vội vàng rút ra, Đáp án, cái tủ lạnh. Câu đố chính Lòng em cay đắng quanh năm. Khi ngồi, khi đứng, khi nằm nghênh ngang, các anh các bác trong làng gặp em thì lại vội vàng nâng niu, vắng em đau khổ trăm chiều. Tuy rằng cay đắng nhưng nhiều người mê, đáp án, đi éo cày. Câu đố 10. Bốn chân chồng chóng, hai bụng kề nhau, cắm giữa phao cầu. Nghiến đi nghiến lại, Đáp án, cối xay Câu đố 11 Nâng em lên, đặt em xuống, dạng chân ra, tha hồ mà bớt Đáp án, bắt súng và đặt súng để bắn Câu đố 12 bây giờ sống cũng bằng không thôi rồi cái khiết làm chồng làm cha cho dù có sống tới già cho dù béo tốt cũng là không toi bây giờ pháo đã tịch ngòi gia tài còn lại một vòi nước trong đáp án gà sống thiến câu đố 13 bốn cô trong tỉnh mới ra da trắng nghễu nghện đi qua mắt rồng vua quan tẩn ngẩn tẩn ngần Cu ông dương thẳng như cần câu rô. Đáp án, bộ ấm chén. Câu đố 14. Chàng thời coi thiếp là ai? Chàng buông chàng lại đút quài không tha. Hết buông chàng lại đút ra. Có ngày chàng đút tới 3-4 lần. Thiếp thì nổi tiếng cụ lần. Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi. Hàng ngày hàng tháng liên hồi. Có ngày thiếp cũng quy hội nghĩa trang. Đáp án, đầu video. Câu đố 15. Thân em vừa tráng lại vừa mềm, vừa bàn tay ướt anh mà biết lên biết xuống là nó tiếc nhất ra. Đáp án, cục xà phòng. Câu đố 16. Cục thịt đút vào lỗ thịt, một tay sờ đít một tay sờ đầu, đút vào một lúc lâu lâu, rút ra cái chắc, nhìn nhau mà cười. Đáp án cho con bú. Câu đố 17. Xuyên xuyên ba góc xéo cả ba, ẩn dưới thiếu một miếng da. vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Đáp án, kết quạt giấy. Câu đố 18. Ô kìa chim cù, thục ra thục vào, qua cái cửa nhỏ, đi kèm tiếng kêu. án, đồng hồ quả lắc có con chim báo giờ. Câu đố 19. Chấm chấm bút bút, đút vào lỗ trôn. Hai sợi lông ít ít ít, cái dài cái ngắn. Đáp án, hành động sâu kim. Câu đố 20. Trời nóng nên em phải ở trần. Dài dài một gậy cắm vào thân, tài kiều gặn đúng, thân em quấy. Quân tử sướng từ đầu đến chân, Đáp án, cái quạt trần Câu đố 21 Trên bàn da, dưới bàn da Đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng Đáp án, cái găng tay bằng da Đố 22 Ôm em thật chắc vào lòng Anh lần, anh gãi, em la lông trời Đáp án, cây đàn guitar Câu đố 23 Miệng em anh áp buộc, lỗ dưới anh rồi Rồi anh hít anh hà, anh sướng Anh sướng đuổi anh bỏ em chơ vơ Đáp án, hút thuốc lào Câu đố 24 Tôi đang nằm ở sau hè Xăm xăm anh tới anh đè tôi ra Rồi anh biết liệt, biết la Anh làm ướt cả người ta thế này Đáp án, cái hòn đá mài dùng để mài dao. Câu đố 25. Thân em ba mảnh, mặc chiếc áo mong manh, phục vụ các anh trên tinh thần tươi mát. Đáp án, cánh quạt cây. Câu đố 26. Tài về về mắt rùng rùng, anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên. Cô nàng sướng cô nàng rên. Vừa hại sức khỏe vừa hao đồng tiền. Đáp án, hút thuốc lào. Câu đố 27. Cù rù, củ rũ, cù rù. Khen ai lót ổ cho cụ hắn nằm. Khắp người hắn mọc đầy lông. Nằm chơi chẳng đặng, vơi lông ra ngoài. Đáp án, bắp ngô. Câu đố 28. Dưới động, trên sướng. Trên động, dưới đao. Đáp án, câu cá Câu đố 29 Anh dắt em ra sao hè Vừa đẩy vừa đè nước chảy ra ra Đáp án, mài dao Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.